Nhận định soi kèo dự đoán tỷ số trận Everton gặp Arsenal diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày 4 tháng 2. Sau chuỗi trận bết bát tại mùa giải 2022-23, huấn luyện viên Frank Lampard đã chính thức bị Everton sa thải. Ngay lập tức, nửa xanh của vùng Merseyside đã công bố huấn luyện viên Sendichi sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng đang được bỏ trống. Người hâm mộ của The Topfer hy vọng rằng thành tích của đội bóng sẽ cải thiện hơn khi có một thuyền trưởng mới. Tuy vậy thì những mong muốn này không dễ để thành hiện thực ngay lập tức. Khi mà thử thách đầu tiên của huấn luyện viên Chen Dichi sẽ cực kỳ khó khăn, mang tên là Arsenal, đội đầu bảng của Premier League. Everton vừa trải qua những ngày tháng đáng quên khi mà 10 vòng đấu gần đây trên mọi mặt trận họ không có một lần có được niềm vui chiến thắng. Thậm chí là có 8 trên 100 trận này là những trận thua. Trong số đó có tới 6 thất bại với tỷ số cách biệt. Thất bại 0-2 trước West Ham United ở vòng 21 vừa qua như là một giọt nước tràn ly với đội chủ sân Goodison Park. Và chính vì thế mà ban lãnh đạo đội bóng này đã quyết định sa thải huấn luyện viên Frank Lampard. Đó cũng là trận thứ 11 sau 20 vòng đấu đã qua khiến cho Everton rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội cuối bảng là Southampton nhờ vào hiệu số bàn thắng bại. Còn Arsenal thì lại đang có một mùa giải hay bậc nhất những năm trở lại đây đang tràn trề cơ hội lên ngôi tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Để có thể thực hiện điều này, pháo thủ đã bổ sung những nhân sự chất lượng tại kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, mà nổi bật nhất trong số đó là Leandro Trossard từ Brighton và Jorginho từ Chelsea. Arsenal vẫn đang duy trì rất tốt phong độ thi đấu của mình tại đấu trường Premier League khi vẫn đang thống trị ngôi đầu bảng xếp hạng với 50 điểm sau 19 lượt trận. Đang hơn đội bóng ở phía sau là Man City với 5 điểm và thậm chí vẫn còn một trận chưa đá. Cả bốn đối thủ ở bốn vòng đấu gần đây của pháo thủ là rất đáng gờm. Trong đó thì họ chỉ bị thịt ngòi và hòa đội bóng đang có hàng thủ hiệu quả nhất lúc này là Newcastle. Ba trận còn lại họ đều thắng. Đó là trước Brighton đang có phong độ cao. Thậm chí hai trận gần đây họ đã lần lượt đánh bại Tottenham và Man United. Đây là một cuộc chiến quá chênh lệch về đẳng cấp giữa đội bóng đang thống trị ngôi đầu bảng xếp hạng và một đội bóng đang ở đáy của bảng xếp hạng. Và khoảng cách giữa họ đã là 35 điểm. Đó là chưa kể Arsenal, họ đang đá ít hơn một trận. Cả bốn lượt trận gần đây, Everton đều trắng tay ở sân nhà. Trong đó họ để thua những đối thủ không được giới chuyên môn đánh giá cao như là Leicester City, Wolverhampton và Southampton. Trận còn lại là để thua 1-4 trước Brighton. Do đó mà Arsenal được dự đoán là sẽ mang về một chiến thắng thuyết phục. Theo thống kê thì 5 lần đối đầu gần nhất giữa đội bóng, Everton lại đang là đội bóng làm tốt hơn với 3 chiến thắng và 2 thất bại. Tình hình về lực lượng của hai đội Ở trận đấu sắp tới này, Everton sẽ không có sự phục vụ của Garner, Kenny, Patterson và Townsend do bị chấn thương. Nhiều khả năng Tân huấn luyện viên Sandichi Conte sẽ sử dụng sơ đồ là 532 với Pickford trong khung gỗ. Bộ năm hậu vệ gồm Mikolenko, Jarimina, Quadi, Takowski và Coleman. Ba cầu thủ thi đấu ở giữa sân gồm có Irissa Weji, Amado Onana và Alex Ihobi. Cặp đôi tiền đạo sẽ là Canvert Lewin và Demirai Gray. Bên phía Arsenal, đội khách cũng có vắng mặt Gabriel Jesus và Reece Nelson do bị chấn thương. Mohamed Eneli cũng đang gặp chấn thương và chưa rõ khả năng ra sân. Huấn luyện viên Mikel Arteta có thể vẫn sẽ dùng sơ đồ là 4-3-3 quen thuộc với Ramsdale trong khung gỗ. Bộ tứ vệ gồm Ben White, William Saliba, Gabriel và Oleksandr Zinchenko. Hàng tiền vệ ba người gồm có Martin Odegaard, Thomas Partey và Granit Xhaka. Bộ ba tấn công của pháo thủ sẽ gồm khả năng là Bukayo Saka, Gabriel Martinelli và Eddie Nketiah. Về đội hình dự kiến của hai đội Everton Các cầu thủ dự kiến Pickford, Coleman, Cody, Tarkowski, Mikolenko, Dokori, Goji, Onana, McNay, Canvert Lewin và Gray. Arsenal, các cầu thủ dự kiến Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Haka, Partey, Saka, Odegaard, Martinelli và Enkidia. Những thông tin đáng chú ý của hai đội Everton đã thắng 3 trong 4 trận gần nhất với Arsenal, không kể giao hữu. Nếu giành được 3 điểm thì Arsenal sẽ có tròn là 100 chiến thắng trước Everton. Tân huấn luyện viên của Everton, Sendici, chỉ thua nhiều trận tại Premier League trước Man City là 11 trận hơn so với gặp Arsenal là 10. Arsenal chỉ thắng 4 trong tổng số 44 trận trước các đội đầu bảng Premier League. Everton đã không thắng 8 trận liên tiếp tại Premier League là một thành tích tệ nhất kể từ năm 1994. Martin Odegaard là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Arsenal ở sân khách với 6 bàn. Nhận định về tỷ lệ kèo chấp Arsenal đang là đội bóng có tỷ lệ thắng kèo cao nhất lúc này tại Premier League. Cụ thể hơn là họ đã thắng kèo tới 14 trên 19 trận vừa qua, trong đó đã thắng kèo tới 7 trên 8 vòng đấu gần đây. Trong khi đó, chuỗi trận thi đấu bết bát vừa qua của Everton – đã khiến cho đội bóng này thua kèo tới 6 trên 7 vòng đấu gần nhất. Trong đó, 7 vòng đấu thì họ chỉ có một trận hòa và trắng tay cả 6 trận còn lại. Với sự khác biệt đó sẽ càng giúp niềm tin cho pháo thủ có cơ sở. Dự đoán tỷ số 3-0 nghiêng về Arsenal. Nhận định về kèo tài xỉu Hàng thổ thi đấu kém hiệu quả đang là nguyên nhân chính khiến cho Everton phải trải qua chuỗi trận nghèo nàn vừa qua. Cụ thể, là 9 trận gần nhất trên mọi mặt trận, bao gồm 7 trận tại Premier League, một trận tại FA Cup và hai trận tại Carabao Cup. Họ đã có tới 8 trận nhận về từ hai bàn thua trở lên, thậm chí là có hai thất bại với tỷ số đậm trước Bournemouth. Trong khi đó thì Arsenal vẫn đang cho thấy được sự hiệu quả ở mặt trận tấn công khi có 5 trên 6 vòng đấu gần đây họ đều ghi từ hai bàn trở lên. Do đó mà cửa tài sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Dự đoán tổng số bàn thắng sẽ là 3 nên chọn cờ tài. Nhận định về kèo châu Âu Cả hai lần đối đầu gần đây, Arsenal đều đã giành chiến thắng với tỷ số thuyết phục trước đối thủ này. Trong đó đã từng thắng đậm 5-1 ở lượt về mùa trước ở sân nhà trên sân Emirates. Ở cuộc trận chắn này thì pháo thủ đang hoàn toàn chiếm ưu thế về mọi mặt. Và đây cũng là cơ hội không thể tốt hơn để đoàn quân có luyện viên Mikel Arteta hướng đến một chiến thắng tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng. Vì vậy mà rất khó để Everton có thể đứng vững. Nhận định về kèo hiệp 1 Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng khả năng để Everton có được bàn thắng vươn lên dẫn trước khi đối mặt với lối chơi đầy sáng tạo của pháo thủ là rất thấp. Theo thống kê, Arsenal đã liên tục thắng kèo hiệp 1 trong hai lần ra sân gần nhất ở ngoại hạng Anh. Ngoài ra, họ cũng nhập cuộc trận đấu rất tự tin khi đối đầu với Everton gần đây. Do đó, theo các chuyên gia,